Oh. con xin nguyện từ nay đến tận cùng đời vị lai hiện đến ngày con thành phật con nguyện đời đời kiếp kiếp quy y nương tượng ngài con xin nguyện từ nay đến tận cùng đời vị lai hiện đến ngày con thành phật con nguyện đời đời kiếp kiếp cùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt quyến dụ các chúng sanh đồng biết đến ngài và quy y ngài con xin ngài dù thẳng chỉ y thương xót con mà chứng minh cho sự quy y và lời nguyện này của con để đời đời kiếp kiếp con không bao giờ quên mất dạ hiện con là phạm phu si hiện trường sa mạng con kính ngài xin ngài dù lòng từ bi thương xót con và tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài mọi việc được như ý trí huệ được mở mang phước đức mau tăng trưởng nghiệp chướng mau tiêu trừ tôn giáo điều xứng được thoát ly sanh tử chọn thành đạo bồ đề nam mô bổn tôn địa tạng bồ tát ma tát đệ tử con là lại thì ánh có pháp danh diện kiến con được nghe đức phật tuyên thuyết trong kinh địa tạng về những sự không thể lý bàn của ngài kính con xin tâm cảm động một lòng một sáng nay con xin đối trước ngài mà phát lời nguyện này con nguyện từ nay đến tận cùng đời vị lai để đến ngày con thành phật con nguyện từ đời kiếp kiếp quy y của ngài con xin nguyện từ nay đến tận cùng đời vị lai để đến ngày con thành phật con nguyện từ đời kiếp kiếp dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt tuyến dụ các chúng sanh đồng biết đến ngài và quy y ngài con chỉ xin ngài dùng lòng từ bi thương xót con và gia hộ cho con chứng minh cho sự quy y và lời nguyện này của con về đời đời kiếp kiếp con không bao giờ quên mất để con làm bản tương si, về chứng sâu nặng con kính xin hải chủ lòng từ đi hương sắc con và tất cả chúng sanh, mà ra hộ cho con được hết thảy môn loài và việc được như ý trí huệ được mở mang phương đức mau tăng trưởng để chứng mau tiêu trừ và tiêu giảm đời xứ và thoát ly sanh tử cho thành đạo bồ đề dạ nam mô bổn công địa tạng bồ tát ma tát đệ tử con là các sanh tiền kiến con được nghe đức phật tiêu thuyết trong kinh địa tạng về những nay con xin nấu trước ngài nói các lời nguyện này con nguyện từ nay đến tận cùng đời vị lai để đến ngày con thành phật con nguyện đời đời tiếp tiếp quy y lương tuệ ngài con nguyện từ nay đến tận cùng đời vị lai để đến ngày con thành phật con nguyện đời đời tiếp tiếp cùng trăm ngàn phương tiện dẫn phát quyến dụ các chúng sanh đồng biết đến ngài và quy y ngài kính xin ngài chủ lòng từ bi thương xót con và chứng minh cho sự quy y và lời nguyện này của con để đời đời tiếp tiếp con không bao giờ quên mất giả dạ hiện con là phạm phu cô si để chứng sanh mạng con kính xin Ngài rồi lòng từ bi thương sóc con và tất cả chúng sanh mà giác ngộ cho con cùng hết thảy muôn loài mọi việc được như ý trí huệ được mở mang phước đức mau tăng trưởng nghiệp chướng mau tiêu trừ rốt giáo đều sớm được phát ly sanh tử cho thành đạo bồ đề nam mô bổn tôn địa tạng bồ tát ma tát nam mô bổn tôn địa tạng bồ tát ma tát nam mô bổn tôn địa tạng bồ tát ma tát con kính này chư phật chư vị bồ tát chư hiền thánh tăng con kính này bổn tôn địa tạng bồ tát ma tát sáng hôm nay con xin được cung kính đọc phẩm thứ tư kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện sáng dạ, con xin được hồi hướng công đức à, là kinh này cho vô lượng vô số chúng sanh có thể một thời khóa làm kinh được viên mãn làm vua học sinh cùng chủ tham vào mình bắt đầu thời khóa cùng mình kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện địa tạng của chúng sanh phần thứ tư một bởi bồ tát cơ bông chỉ lúc đó ngài địa tạng bồ tát bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn còn đôi ma thần của đức như lai đến chiến tranh này ở đều đạt độ thoát vâng đại đức thế tôn xin đức thế tôn chớ lo bây giờ đức phật bảo ngài địa tạng bồ tát tại địa tạng bồ tát rằng những chúng sanh mà chưa được giải thoát tánh thức của nó không định hệ quen làm giữ thời quen kết thành nghiệp báo dữ còn quen làm lành thời kết thành quả báo lành làm lành cùng làm giữ tùy theo cảnh duyên mà sanh ra làm mãi trong vòng trong đường năm đường không lúc nào tạm ngưng vớt mê lầm chướng nạn nạn trả đến số kiếp nhiều như vi trần tính như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước chảy thoạt hoặc tạm được ra rồi mắc vào lưới thì thế nên ta phải đắn lo nghĩ đến những chúng sanh đó bởi đời trước ông đã chót lợn nguyện trải qua nhiều kiếp phát hiện nguyện rộng lớn độ hết tất cả chúng sanh bị tội khổ thời ta còn lo gì hai điện tịnh đại vương bạch hỏi khi đức phật dạy lời như thế xong trong các hội của một vị đại bồ tát hiệu là quán định tự đại vương ra bạch cùng với đức phật rằng bạch đức thế tôn từ nhiều kiếp đến nay ngài địa tạng bồ tát đã phát ra nguyện gì mà nay được đức thế tôn ân cần gợi khen như thế cúi xin đức thế tôn được nói cho đức thế tôn bảo ngài định tự đại vương bồ tát rằng lắng nghe lắng nghe ta phải kéo xin xét đó ta sẽ tìm ông và giải bày rõ ràng ba ông vua nước lân cận phụ lượng vô số na do tha bất khả thuyết kiếp về trước lúc đó đức phật ra đời hiệu là nhất thiết trí thành tựu như lai ứng cúng tránh đến chi minh hạnh công túc thiện nghiệp thế gian giải vô thượng sĩ nhiều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn đức phật đó thọ sáu muôn kiếp khi ngài chưa xuất gia ở ngài làm vua một nước nhỏ kia kết bạn cùng với vua lúc lân cận hai vua đồng thực hành mười hạnh lành làm lợi ích cho nhân dân nhân dân trong nước lân cận đó thần nhiều tạo những nghiệp ác hai vua cùng nhau bản tính những phương chức để dìu dắt dân chúng ấy một ông phát tình nguyện rằng tôi nguyện từ nay à, tôi nguyện sớm thành phật sẽ độ dân chúng ấy làm cho đều được giải thoát không còn thừa một ông phát nguyện tôi chưa như tôi chẳng thuyết độ những chuyện độ khổ làm cho tạm an vui chứng quả bồ đề thời tôi nguyện chưa chịu thành phật đức phật bảo định tự tại vương bồ tát rằng ông vua phát nguyện sớm thành phật đó chính là nhất thiết trí thành bộ tử như lai còn ông vua phát nguyện độ chữ rất Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai Đức Phật đó họ bốn mươi kiếp Trong một thời ngoại Pháp có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh nhân vì đi tuần tự giáo hóa mọi người La Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục nàng ngày sáng sửa đồ ăn cúng dường La Hán La Hán họ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì Quang Mục thưa rằng ngày thân mẫu tôi mất Tôi làm những việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi Chẳng có thân mẫu tôi thác sanh vào đường nào là hắn nghe nói cảm thương bèn nhận định quan sát thời thấy bản mẹ của người của quan mục đoạn bảo chốn địa ngục rất là khổ sở la hắn hỏi quan mục rằng thân mẫu nhà ngươi lúc sai tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay phải đoạn bảo chốn địa ngục rất khổ sở như thế quan mục thưa rằng ngày còn sống thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá chạch phần nhiều là ăn cá chạch con hoặc chim hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn tính đến số cá chạch của người đã ăn thời đến nghìn ờ, hơn nghìn muôn xin tôn giả thương xót chỉ dạy làm cách nào để cứu quốc sanh công ơn là hắn sắc thương để dạy ừ, phương trước ngài khuyên qua mục rằng ngươi phải đem lòng trí thành mà niệm đức thanh tịnh liên hoa của như lai và đáp vẽ hình tượng của đức phật thời còn ừ, kẻ còn cùng với mắt đều được lợi ích quan mục nghe xong liền rất tiền của quả tượng phật và ừ, cũng và ờ, thờ cũng nàng lại đem lòng cung kính khóc chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó nàng chiêm bao thấy thân của Đức Phật sắc vàng sáng chóng như ngọn núi Tu Si. Đức Phật phóng ra ánh sáng mà bảo bao mục rằng chẳng bao nhiêu lâu đây thân mẫu của ngươi thắt xanh vào trong nhà của ngươi khi vừa biết đói lạnh thời liền biết nói sau đó đứa tớ gái trong nhà sai một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biết nói kẻ đó buồn khóc mà nói với quan mục rằng nghiệp duyên của nghiệp duyên trong vòng sanh tử người có phương thể gì làm cho tôi được giải thoát khỏi nỗi khổ sở nghe đứa trẻ nói xong qua mục biết chắc là mẹ mình nàng nghẹn nào khóc móc hỏi nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi tôi phải biết tội của mình đã gây ra mẹ nghiệp chi mà bị đọa vào địa ngục như thế đứa trẻ đáp rằng do hai nghiệp giết hại thanh vật và chê bai mắng nhiếc mà thọ báo khổ nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi thời cứ theo nghiệp tội đó vẫn chưa những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao đứa trẻ đáp rằng những tội những việc tội khổ tôi đối trích tượng Đức Thanh Tịnh Như Hoa Mục Như Lai phát lời nguyện rằng từ nay đến đến về sau đến năm trăm nghìn muôn ước kiếp trong những thế giới mà có các hàng chúng sanh bị tội khổ thuận nơi quăng rơi địa ngục cùng ba ác đạo tôi nguyện cứu vớt cho ờ, chúng đó làm cho tất cả đều được thoát khỏi chúng ác đạo địa ngục súc sanh và ngạ quỷ những kẻ mắc phải tội đó như thế thành Phật cả rồi Vậy sau tôi mới thành bận tránh giác Qua một phát nguyện đó xong liền nghe tiếng của Đức Như Lai thanh tịnh liên hoa Bục Như Lai dạy rằng Này con mục, nhà ngươi có phát lòng Còn rất có lòng từ mẫn vì mẹ mà phát lời nguyện rộng lớn như thế Thật là hay lắm, ta quan sát thấy nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi Khi bỏ áo thân này sẽ phát sanh làm người phạm trì sống 哎，有啊有。 Lê Ba hát đạo, những người nào có thể quy tín và trên hướng này lễ hội theo dân cúng những y phục, đồ ăn là dẫn đến không thể Lương bạch của Đức Phật rằng Vâng mặt Đức Thế Tôn chúng con xin cung kính được nghe 6. Phương tiện giáo hóa Đức Phật bảo Bốn ông Thiên Vương rằng từ kiếp lâu xa đến đến ngày nay Ngài Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện Ngài thương xót chúng sanh mắc phải tội khổ đời này Lại quan sát vô lượng kiếp về sau Tội khổ cứ lây dây mãi không thôi Vì thế, vì lẽ đó nên luôn săn bắn thường ngày dạy quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ thường ngày dạy quả báo trời đất chui lủng địa tạng bồ tát bổn nguyện quyền thượng thiết bổn nguyện địa tạng lao lỡ phi khung thần thông nhìn hóa độ quần mông đời ngũ trưởng khó thông chúng sanh tăng cường